ra đã nền Chả sông lì ư cho kỳ ru sông lì bùa thảo Có thiết cụ ư trên xí ru Chả nì ua cho cụ khó khó lưu xí toku kwa mùa bóng kia nó lấy ra xa chi hoa cha yua pia tao tu tu si ku kwa mùa bóng kia vì sông mi có thiết cụ thảo y ấy có nhớ có gì khi bỏ xuống có lo dũa cũ ê ư cho kể ru thiên liệp là gì nu đời lo ê ra đã nên ngó bùi có sau đâu lại bia cha ni không kia ni có thiệt khổ, ư cho kể ru mong chọn chia lưu thảo pi mu cho thảo sao lo danh không gạo đi có thiết cũ cho đa nâng nó lại xa đa nâng của trâu cũ trọn gió sợ con gió sợ ya ta lo thao trời mua con thơ cũ nhớ ê ta đô nó không nhớ ly cha lời ho có bộ trường gió sao tôi cũng đã nên cha 너 không kia 날비야 자니 통기야 니가 뒤에 구서 ru mong chọn chia lu thảo bi mu cho thảo sao lo danh không gào 你có thiết cụ ư cho đa nâng nó lại ra đa nâng của trâu cụ trón gió sợ có gió sợ dạ ta lo thảo trời mua con thò cụ nhỏ ê tán thôn nó trần gió sao tôi cũng mong